光是过。 trở lại với một video mới phần video ngày hôm nay sẽ là một video What I Eat in a Day Tiên chưa giờ làm một cái video như thế này cả Cho nên Tiên quyết định là hôm sẽ ờ, show cho mọi người hôm nay Tiên ăn gì uống gì cũng như là cái cách mà tiên một ăn uống như thế nào để cho mọi người biết thường thì tiên sẽ chia nhỏ những cái bữa ăn ra chứ tiên không ăn một bữa quá nhiều tại vì tiên bị bao tử cho nên là tiên sẽ làm những cách như vậy để giúp ích cho bao tử của tiên cũng như là uh, giúp cho tiên có được một cái vóc dáng ổn nhất có thể bây giờ thì tiên sẽ xuống anh sáng chút xíu như mọi người thấy thì hôm tiên sẽ à, thường thường thì sẽ ăn sườn này cũng không phải là sườn nên là thịt riêng rất là quan trọng buổi sáng tại vì nó sẽ chung là mang lại được rất là nhiều năng lượng cho cả ngày nên là ăn sáng là rất là quan trọng tại vì không bao giờ bỏ ăn sáng được à, sáng là tôi ăn nhiều nhất xong rồi buổi trưa thì cũng có ăn tinh bột buổi tối thì thường thì cũng ăn tinh bột luôn yeah mọi người cũng ăn sáng tinh nhé nay là thứ bảy thì ờ, thường thường mà thứ bảy thì tiên khi mà tiên ăn xong thì một là tiên sẽ rảnh thì tiên sẽ xem phim hai là tiên sẽ um, nếu mà không rảnh thì phải uh, làm những cái project cho tuần sau ví dụ như viết kịch bản lên kịch bản cho video tuần sau tại vì ngày thường thì tiên sẽ không có thời gian vì tiên có làm full time của công ty nên là sẽ không có thời gian mà uh, làm những cái cái cái cho youtube cho nên là tiên sẽ dành thời gian cuối tuần để tiên làm à, cái đầm này tiên mới ra đó mọi người của Her Story Tiên rất rất là thích luôn á Thì lần sau cái details đó hoặc là trong những cái buổi cuối tuần này thì tiên sẽ ngồi lại với các bạn uh, nhân viên ngồi lại các bạn designer để tiên xem xem là uh, các bộ sưu tập sắp tới nó đến đâu rồi nó như thế nào rồi thì đó tiên một con người <laughs> khá là làm việc khá là nhiều hầu hết là cũng để thời gian ra làm việc thôi tại vì chắc là tiên yêu thích công việc cho nên là tiên dành thời gian khá là nhiều để làm việc mọi người nhớ uống nước thật nhiều tiên thì không phải là một người uống nước quá nhiều cho nên là à, sau này tiên có uh, học được là uống nước nhiều rất rất là tốt cho cơ thể cho nên là tiên uống nhiều là đẹp da nữa mọi người cho nên là mọi người nhớ uống nước một ngày phải một đến hai lít nha nhớ nha Ok, bây giờ thì Tiên sẽ bắt đầu làm việc thôi nha Và hẹn gặp lại mọi người buổi trưa nay Tiên sẽ bật mí cho mọi người là trưa nay sẽ ăn gì Trưa hôm nay Tiên sẽ ăn cơm với trứng Cơm chiên Trứng hấp Đây mọi người, trứng Cơm chiên khá là đạm bạc Và canh, cải Và kim chi Và dưa leo Yeah Bây giờ là đến buổi snack thì Tiên sẽ ăn Bánh mì cũng với lại cá hồi Xong khỏi Thường buổi chiều 3-4 giờ là bắt đầu đói mọi người sẽ phải ăn là không chịu được Tiên sẽ ăn rất là nhiều bữa nhỏ như vậy Một bữa sẽ không ăn quá nhiều Bánh Cái này còn thiếu bơ mọi người nhưng mà nhà hết bơ mất rồi Tiêu Sao? nay sẽ ăn mì spaghetti bột hải sản Bây giờ Tính sẽ làm nha mọi người món mì spaghetti I made it Very good Ủa tôi làm cho ai? Ngon mọi người Hả? Thì làm hết rồi Mmm ngon quá Ngon làm thì ngon Đúng là Tiên làm Ước gì mọi người ăn Không, không, không Ngon, ngon mà đầy nó giòn hơn Yêu cứng luôn à. vì là tươi